tay điều khiển trận đấu trọng tài chính Lê Lương Quang trọng tài hạng nhất quốc gia vị biết hai trợ lý một đắc chí trợ lý hai phan công minh trọng tài bàn văn phục vận động viên đến từ thành phố quy nhơn đã qua và đã quá cả nét không được và pha bóng an toàn của hậu vệ bên phía cánh phải cô sinh ngày hôm nay thì FC đang sở hữu được những hậu vệ đẳng cấp của các đá phủi giải quy nhơn Hàng hoa Thứ Số nước mở và với đẳng cấp Và người vừa các bạn cho Torino đó là số 7 Trung này. Hàng quá. Hàng quá. Hàng quá có bóng rất tốt của số 90 bóng đi khó và rất hiểm như FC Mino của các giữ được tình tốt này thì họ hiểm không vào không vào rất đáng tiếc và phối hợp đẳng cấp và người thực hiện có vai trò rất lớn ở trong bóng đội đó là Kim Bình ở trận này mặc dù chưa có thắng nhưng số 6 Kim Bình cũng đã có được đường truyền nguy hiểm đáng quá và truyền bóng hơi non của Kim Bình ở một pha bóng mà Đăng Khoa đã không có được sự hỗ trợ của hàng tiền vệ bãi hiệp bãi hiệp hút ra đó là rút của bãi hiệp tỷ số vẫn là một không quý anh cú sút lỗi rất tốt của đào giao việt thì số được tăng bằng quay và người của các bạn đó là Stile Ghi mình Quả áo Không vào Vẫn mạnh Điểm đã trôi qua Và pha bóng an toàn là của Huyền Linh Thực hiện Đào hoa Có tính lại Đắc Đào lấy Không vào Rất đáng tiếc quá đánh thức dành cho đoàn thế lâm đội hình đối mặt với thanh tùng vì vậy không có đúng vào rút không chính xác sút rất căng vùi đi lên không vào và phạt thứ hai dành cho Milo rút không vào không vào vừa xuất học đó là hai hiệp thành công sút không vào quả thuốc Vermity Tony Hồ đấu này trung thành rất chi là dễ dàng hai không hồ đang giữ được phòng lộ rất tốt hai không cũng rất tốt còn ba giúp rất thiện vào ba ba hay là hay như vậy anh Pellegrino đã chính thức có mặt ở trong trận bán bán sân này tỷ số đã kết thúc với tỷ ở ờ, loạt penalty ba một dành cho các thủ Xin chúc mừng video đã góp mặt ở trận bán kết thứ hai